của mẹ ai đã bán đi gia tài của Dạ yeah. uh, TV256 uh, một lần nữa xin uh, mến chào quý đồng bào uh, quý chị em anh chị em thân thương Hôm nay uh, à, TV uh, có 3 đề tài uh, muốn trình bày với quý uh, quý vị Đề tài thứ nhất là uh, cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa Nam Hàn và Bắc Hàn à, giữa hai à, lãnh tụ đó là à, Kim Jong-un và Moon Jae-in. Và đại tài thứ hai là Hồ Chí Minh, Việt giết Việt. Và đề tài thứ ba là Thống nhất. Và TV uh, mong quý anh em uh, lắng nghe hết cả ba đề tài nhé và dạ, trên màn ảnh thì ờ, quý anh chị em thấy đó là ông Moon Jae-in đó đến ờ, nước ờ, Bắc Hàn đến Bắc Hàn vào ngày 18 tháng 9 vừa qua 18 tháng 9 thì quý vị thấy đang thấy cái buổi trình diễn đó, đó là xảy ra vào ngày 19 tháng 9 năm 2018 thì ờ, cái hội trường này mà quý vị thấy đó là có thể chứa được 150.000 người 150.000 người nha, ở Bình Nhưỡng thì rất may mắn đó là à, ờ, TV nghĩ đây là thuộc về cái đài truyền truyền hình của Bắc Hàn Dạ. quý vị thấy đây là cái bản đồ của uh, nước Đại Hàn khi xưa sẵn đây TV muốn chia sẻ một chút xíu về uh, có thể khi TV nói rằng là uh, Nam Hàn với uh, Bắc Hàn có lẽ quý vị uh, uh, mơ màng không hiểu TV nói cái cái cái quốc gia nào nhưng mà đó là đó là sự thật là Ờ, chúng ta rất là ờ, TV thường ờ, quen gọi như vậy rồi Nam Hàn và Bắc Hàn sau này TV nghe được rằng là có cái tên gọi đó là một bên, bên là Hàn Quốc một bên là Bắc Triều Tiên ờ, thì TV thấy đây là cái mưu đồ của nhà cầm quyền Cộng sản tại vì nó rõ rệt giữa hai cái thế giới tự do và thế giới Cộng sản thế giới Cộng sản thì rất là nghèo đói Bắc Hàn phải bị được diện trợ rồi là cứu đói rất nhiều lần và có thể là cả hàng triệu người chết đói ở tại Bắc Hàn còn ờ, Nam Hàn thì ờ, người Nam Hàn ờ, sống rất là giàu có hiện tại cái người người ta gọi là cross national product đó, là GDP đó, là của Nam Hàn uh, per capita là mỗi đầu người mỗi người đầu người dân của Nam Hàn đó có thể làm việc tới 30.000 đô la một năm là lợi tức trung bình của mỗi đầu người của người dân Nam Hàn đó là 30.000 đô la một năm ở ờ, trong khi Bắc Hàn thì ờ, chúng ta không có thấy cái con số đó à, World Bank không có cho biết là bao nhiêu tại vì cái quốc gia này nó kín đáo quá mà TV nghĩ rằng chắc là nó chỉ có vài trăm đô la thôi thì khi mà người ta biết được như vậy đó thì người ta biết được cái chủ nghĩa nào nó mang lợi ích cho cái đất nước này thì người ta biết rằng là Nam Hàn là một cái ờ, cái chủ nghĩa tự do tự do nó cũng chả phải là cái chủ nghĩa chủ nghĩa tư bản nó cũng chả <laughs> phải là cái chủ nghĩa nó chỉ là bình thường thôi con người sống cái bình thường thôi nó không có theo một cái phương pháp nào hết đó bây giờ đó à, quý anh chị em thấy đó, hai nhà lãnh đạo đó Nam Hàn và Bắc Hàn đó bắt tay với nhau đây là lần thứ hai rồi thưa quý anh chị em họ bắt tay với nhau để mà trong tương lai là họ sẽ thống nhất uh, đất nước thì TV thấy rất là đau khổ cho cái dân tộc Việt Nam mình rất là đau khổ nếu mà quý anh chị em nhìn thấy cái, những cái điều này mấy thiệt hôm nay đó là may mắn đó là uh, ờ, TV uh, ờ, được uh, ờ, TV biết được rằng cái đài truyền hình của Bắc Hàn đó nó không có copyright nó không có giữ cái bản quyền những cái hình ảnh này thành ra chúng ta tha hồ uh, copy uh, quý anh chị em tại vì họ họ muốn phổ biến cái hình ảnh này cho toàn thế giới nhìn thấy là có cái sự mà mà mà mà thống nhất cái khi nói là thống nhất là chúng ta phải biết rằng là một cái quốc gia thống nhất thì nó vui vẻ mọi người ăn mừng đó chúng ta thấy có những cái trình diễn mà rất là vui vẻ rồi hai nhà lãnh đạo rồi xem mà trong cái hội trường này tới 150 ngàn người dân thì ờ, thì chúng ta thấy quá vui luôn mà TV hôm nay qua cái những cái hình ảnh này TV thấy rất là vui tuy là nó đã có từ cách đây là là hai tuần rồi mà mình hoàn toàn mình mình mình đâu có dám phổ biến gì đâu mà hôm nay là bây giờ là nó lấy cái copyright ra thì ờ, chúng ta được phổ biến tất cả những hình ảnh này Dạ, yeah, TV tạm ờ, dừng lại để cho TV thấy, ờ, quý anh chị em thấy ờ, những cái hình ảnh mà mình cảm thấy nó có cái phần mà mà xúc động trong đó. Thì TV muốn chia sẻ cái hình ảnh đó cho quý anh chị em nha. À, trước hết là TV muốn chia sẻ cái hình ảnh của ông hai nhà lãnh đạo. Bên tay trái của TV đó Ờ, thì ông được gọi là ông Moon ờ, gọi ông Moon đi một bên là ông Moon một bên là ông Kim ờ, tên dài của ông là Moon Dae In còn bên kia là ông Kim thì quý vị chắc là cũng biết à, nói thật đó là khi xưa đó thì uh, <laughs> TV có thể là nói nói thiệt TV không có thích hành động của cái ông uh, cái ông mà uh, Bắc Hàn này hiểu không thành ra tivi gọi là ông ủn ông ủn không à nhưng mà hôm nay ờ, tivi xin sửa lại ờ, à, tv sẽ gọi ông là ông kim à, kim jong un thì ông kim này đó là tivi thấy đó là ông hơn xa tất cả những cái nhà mà mà cầm quyền của hà nội hơn xa lắm họ ông đó ông là một nhà ờ, dù là ông theo cái chế độ cộng sản nhưng mà ông biết yêu thương cái đất nước của ông, ông ông biết gọi là làm sao để mà thống nhất cái đất nước để mà cái dân ông khỏi bị đau khổ bị nghèo đói nó nghèo đói dễ sợ lắm tại vì tất cả tiền tài ông tập trung uh, vào việc mà chế tạo mà vũ khí nguyên tử đó thành ra cái đất nước bắc hàn vô cùng nghèo đói luôn yeah ngày nay chúng ta hoàn toàn không biết rằng là là chỉ số mà lợi tức mỗi người dân của Bắc Hàn là bao nhiêu hết. Còn Nam Hàn chúng ta biết rõ là trên 30.000 đô la mỗi năm. Một người dân của Nam Hàn đó là làm ra cái của cải tài sản là cỡ khoảng là 30.000 đô la mỗi năm. Thì chúng ta thấy Nam Hàn đó quả là một con rồng của Á Châu chứ không phải chuyện đùa. Ngày nay chúng ta thấy có có xe kia rồi Hyundai rồi những cái xe hơi mà được sản xuất ở Nam Hàn rồi những cái máy tính điện tử rồi của Nam Hàn, Nam Hàn là chuyên về làm uh, ờ, motherboard là là cái bo chính ở trong computer đó rồi uh, làm về uh, hạt drive là là là ổ cứng đó nó sản ờ, Nam Hàn sản xuất rất là nhiều thì đại khái là như vậy thì hai cái hình ảnh bắt tay đó thì tôi thấy rõ là cái cái lòng yêu yêu nước của của ông Kim thì uh, quý anh chị em cũng hiểu mà nước Mỹ nó cũng có chiến tranh nước nước Mỹ nó cũng có nội chiến không? Nam Hàn Bắc Hàn cũng có nội chiến và Việt Nam ta cũng có nội chiến nhưng mà quý anh chị em thấy rõ không? nó bắt tay nhau để mà nó cùng thống nhất cái đất nước để khỏi cái cảnh rồi là là máu đổ nữa nước Mỹ cũng vậy thôi nước Mỹ cũng có cái cái, cái trận nội chiến mà sau khi mà mà miền Bắc mà thắng miền Nam đó thì hai người tướng bắt tay với nhau ông tướng Grant uh, bắt tay với ông tướng Lee rồi uh, ông tướng Grant là ông ông ông ông thắng trận mà rồi uh, ông không có bắt một người lính nào của miền Nam hết mà ông còn cho rồi là ngựa rồi cho tiền bạc rồi cho những người lính đó trở về với quê nhà của họ để mà mưu sinh. Và ông vẫn tôn trọng cái lá cờ của người miền Nam. Đó, người chiến thắng, người chiến thắng mà họ có cái lòng vị tha như vậy. Tại vì họ biết rằng họ là cùng một cái chung một nước với nhau. Dù là nước Mỹ là mới lập quốc thôi, có 200 năm thôi nhưng mà họ sống chung ở trên liền một mảnh đất với nhau như vậy và họ biết thương yêu nhau để mà họ tái dựng nên một cái nước Mỹ mà hùng cường gọi là nhất thế giới như như như hiện tại chúng ta thấy rồi nhờ cái tinh thần đoàn kết yêu thương của họ sau chiến tranh họ không hận thù họ không bắt đi hàng triệu người Việt Cộng bắt hàng triệu người trà vào cái trại gọi là học tập cải tạo với cái mỹ từ gọi là học tập cải tạo nhưng sự thực chất nó là một cái nhà tù nó bắt dân bỏ trong tù quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa họ bỏ trong tù hàng triệu người họ bỏ tù mà quý anh chị em nhớ là nó rất là đau thương là hàng triệu người đó không có bản án khi mà không có bản án đó nó đau thương vô cùng lắm người anh người chồng của mình người em của mình đi trong trại học tập mà không có bản án quý anh chị em thấy không không có bản án rồi mình không biết rằng là khi nào họ ra tù để mà mình xoay sở để mình mình lo toan cho cái tương lai của của gia đình họ không bản án nó kinh hoàng lắm thưa quý anh chị em thà là mình biết 10 năm 20 năm mà không bản án là mình thấy đây là một cái tội ác tay trời tội ác tay trời của của Việt Cộng đã gây nên cho dân tộc Việt Nam sau cái ngày gọi là thống nhất trong cái ngoặc kép thống nhất là phải là yêu thương nhau thật sự như Nam Hàn với Bắc Hàn vui vẻ bắt tay nhau giữa hai nhà cầm quyền chứ không phải thống nhất là bằng cách mà giết nhau bỏ nhau trong tù rồi làm cho trên 2 triệu người Việt phải vượt biên vượt biển và trên 500 ngàn đồng bào của chúng ta đã chết ở trên Biển Đông. Thống nhất cái kiểu gì vậy thưa quý anh chị em? Thà là Đông Đức như Tây Đức họ cũng thống nhất với nhau và họ không phải tốn một giọt máu. À, ờ, TV muốn cho quý anh chị em xem lại cái cái cái cái cái cái này. Họ thống nhất với nhau mà không tốn một giọt máu nữa. Tại sao Đông Đức với Tây Đức làm được Bây giờ tại sao Bắc Hàn với Nam Hàn làm được Mà tại sao Việt Nam mình không làm được thưa quý anh chị em Tại sao người Cộng sản lúc nào cũng hận thù cái người mà Việt hải ngoại như vậy Họ là rất hận thù Mà họ nói là người Việt hải ngoại thì hận thù họ toàn là nói ngược không à Cái người cầm quyền là cái người tạo ra cái những chính sách nhưng mà cái chính sách của họ đó là chính sách hòa bình chính sách thương yêu thì tự động người dân đến với họ cả người dân hải ngoại cũng đến với họ nếu mà họ thực hiện chính sách thật sự thương yêu còn không toàn là những cái chính sách giả dối không à những chính sách mà không có thật tâm thật lòng và cái vụ chủ nghĩa cộng sản là cái chủ nghĩa vứt và sọt rác rồi mà tại sao giờ họ vẫn còn tiếp tục gọi là ờ, sử dụng cái cái cái cái cái tên gọi là đảng cộng sản Việt Nam đây là một cái điều ô nhục đây là một cái điều treo đầu dê bán thịt chó mà TV thường nói với quý anh chị em họ không còn là cộng sản nữa thì họ phải đủ can đảm để mà giải tán cái đảng cộng sản để mà cho cái đất nước thanh bình tất cả những tên cộng sản nào còn mang thẻ đảng thì chúng ta có thể chỉ vào mặt họ mày không còn là cộng sản nữa thì mày nên thay đổi cái tên đảng của mày tại vì ta chỉ thẳng vào mặt mày mày là những cái thằng vô liêm sĩ vô liêm sĩ là treo đầu dê bán thịt chó ngày hôm nay mày đã áp dụng gọi là nền kinh tế thị trường chủ nghĩa cộng sản của mày đã vượt bỏ vào sọt rác rồi nền tảng của chủ nghĩa của mày đó là vương sản chuyên chính cũng không còn thấy nữa nền tảng kinh tế tập trung công nông trường hợp tác xã của mày cũng chẳng thấy đâu nữa mà tại sao mày không có đủ can đảm Mày vứt bỏ cái chủ nghĩa cộng sản Mày làm khổ dân như vậy Mày không giải tán cái tên gọi là đảng Cộng sản Việt Nam Mày cho rằng là mày không còn Cộng sản nữa Thằng nào cũng thắt cà vạt rồi mang cái cái, cái dài tay Hiểu không? Mang cái áo vest Không phải giống như thời năm 75 mà bỏ áo ngoài quần rồi quắn khăn rằng thì hôm nay nó thay đổi rồi coi như là Việt Nam đã đi vào nền kinh tế thị trường là kinh tế tự do đó mình thấy đã thay đổi rồi mà tại sao chúng bay hèn nhát như thế không có dám gọi là giải tán cái tên gọi gọi là đảng cộng sản và vẫn còn thấy gọi là hôm qua TV chí chiếu cho quý vị thấy đó đảng cộng sản quang vinh muôn năm vẫn còn hiển hiện thành ra nói thật TV mà gặp mấy thằng cộng sản mà có thẻ đảng TV nói thẳng là chúng bay là những loài vô liêm sĩ treo đầu dê bán thịt chó chúng bay là những loài vô liêm sĩ chúng bay không có dựng nổi được một cái lá cờ đảng của chúng bay nữa cái cờ búa liềm cái cờ búa liềm à, đó nó cũng lấy từ từ mà mà của Liên Xô Liên Xô đã sụp đổ từ lâu rồi các bạn nên nhớ Liên Xô đã sụp đổ từ lâu rồi, mấy chục năm rồi. Và lá cờ búa liềm của Liên Xô đã bị vứt bỏ vào sọt rác rồi. Đảng Cộng sản chúng bay đó chưa từng tạo ra được một lá, lá cờ nào cho đảng của chúng bay. Chúng bay chỉ là ăn cắp, ăn cắp cái lá cờ búa liềm của Liên Xô. Và hôm nay chúng bay đó ăn cắp luôn cả cái lá cờ của của tỉnh Phúc Kiến của tỉnh Phúc Kiến là lá cờ đó đó nó có bằng chứng rõ ràng là trên đài truyền hình VTV1 đã từng chiếu cái phim mà Trường Chinh Trường Chinh là do đường quốc ờ, Đoàn Quốc Cường đó là tài tử đó là, là đóng vai Mao Trạch Đông đó. Đường Quốc Cường Đạo diễn Viên Cao Bộ phim dài 24 tập thì phải Nếu mà TV nhớ không làm ngay chiếu được chiếu trên đài truyền hình vtv one Và đây những kinh hình ảnh của lá cờ đỏ sao vàng Là lá cờ đỏ sao vàng đó được Hồ Chí Minh đem ra về để mà làm cho cái lá cờ nước cái lá cờ tổ quốc rồi sau này đó 1955 mới sửa lại thành cái lá cờ gọi là đường ngôi sao đường thẳng không có phải là ngôi sao mập nữa đã chuyện đó ai cũng biết hết đó bây giờ cái thế giới tự do rồi cái thế giới có Facebook có thế giới có có YouTube các anh không có dối gạt được dân đâu hoàn toàn các anh không có dối được gạt được dân và TV uh, ờ, muốn cho quý anh chị em uh, trở lại cái hình ảnh mà bắt tay uh, lịch sử giữa giữa ông Moon và ông Kim ông Moon thì ở bên trái đó ông Kim bên phải thì uh, hai ông đó hai ông đó hẹn nhau uh, đến một cái uh, một cái núi nha đó hình ảnh hàng triệu người hàng triệu người gọi là xuống đường để mà uh, chào đón uh, uh, chào đón ông Moon Moon là giống như cái cái, cái chữ của mặt trăng đó tiếng Mỹ là mặt trăng đó thành ra <laughs> TV không biết gọi là có đúng không gọi là ông Moon thì hai ông đó mới cùng nhau và bà vợ nè bà vợ của hai ông rất là vui vẻ chuyện trò với nhau mà quý anh chị em thấy đó thấy không đất nước người ta thống nhất rất là vui vẻ những cái hình ảnh này nó làm cho mình cũng rất là xúc động và hai ông đó à, cùng leo lên cái núi đó cái hình ảnh quý anh chị em thấy hai ông cùng leo lên một cái núi mà núi này đó người ta nói rằng là rất là linh thiêng thì trên núi đấy nó có cái dòng suối rất là trong và và cái ờ, ông Moon này đó ổng mơ ước là được được uh, rửa chân ở dòng suối đó và ổng uống cái nước cái dòng suối đó cái đó là mơ ước của của người Nam Hàn mà khi đến Bắc Hàn họ muốn leo cái cái cái và hai ông cùng đưa đi lên đi bộ nha đi bộ TV nghĩ là không có thang máy đâu cái núi này cao lắm mà các ông đi bộ thì cũng là hay lắm á Ờ, TV cũng đã từng ờ, từng đi bộ mà lên ờ, lên cái chùa Hương á ở Việt Nam mà đi đi bộ lên cái chùa Hương là cũng kinh hoàng lắm á mà đi gọi là mệt chết luôn á mà cái này cũng cao lắm chắc không có thua gì chùa Hương đâu mà hai ông lên được tới đỉnh núi và TV thấy cái cái cái cái cái cái hình cảm động này đó là uh, của ông ông ông ông lấy cái nước suối của của uh, ở ở đỉnh núi đó đó ổng tìm cái cái nước suối trong veo để mà có thể ông uống đó uhm, hoặc là có ông có thể ông đem <laughs> đem về Nam Hàng phải không đó là một cái kỷ niệm mà ông lấy rất là rất là hãnh diện và rất là sung sướng là mình được đặt chân lên cái mảnh đất của quê hương mình nó không còn chia đôi nữa mình thấy xúc động không cả một sự xúc động là khi mà cái quốc gia mình thống nhất như vậy chứ không phải thống nhất trong cái sự tàn ác thống nhất trong cái việc mà mà đuổi dân ra khỏi thành phố đi đến những vùng kinh tế mới đi đến những vùng rừng thiên nước độc rồi cướp nhà của dân rồi đuổi dân ra biển đánh tư sản mại bản rồi thanh niên sung phong rồi thủy thủy lợi rồi mấy cái chương trình gọi là toàn là tàn độc không à để mà đưa dân miền Nam vào chỗ chết thành ra người dân miền Nam buộc lòng là họ phải ờ, phải ra đi trên 2 triệu người đã ra đi khỏi nước và trên 500.000 người đã chết ngoài Biển Đông đó là những cái con số mà thống kê của Liên Hợp Quốc của của mấy cái tổ chức nhân quyền mà người ta nói đến biết bao nhiêu người đã bị hải tặc bị đối rét nó làm xúc động cả toàn thế giới chứ không phải là bình thường đâu hai triệu người Việt hải ngoại này đã làm xúc động toàn thế giới và ngay cái lúc đó chính chính phủ mà uh, ông Reagan đó ông mới thách thức thách thức với với, với uh, ông uh, ông Gorbachev đó, là phải tear down the wall là là xé bỏ cái bức tường Bá Linh đi hiểu không và ba bức tường Bá Linh đó bị uh, sụp đổ sau này đó là là là tất cả nó có cái những cái những cái cuộc mà hành trình gọi là kinh hoàng đó giống như hành trình của ông Lý Tống đó là vượt gọi là năm sáu quốc gia để mà đến nước Mỹ và ông Lý Tống đã được bằng ờ, khen tưởng niệm của Tổng thống ờ, Ronald Reagan đó. thì chính vì những cái sự ra đi của người Việt hải ngoại đó làm kinh hoàng cả thế giới nó biết bao nhiêu quốc gia người ta hùng tiền lợi để người ta làm những cái con tàu gọi là uh, đảo ánh sáng để mà vớt người tị nạn ở ngoài Biển Đông rồi những cái con tàu gọi là Anamur 1, Anamur 2, Anamur 3 ờ, tàu số 1, tàu số 2, tàu số 3 rồi đảo ánh sáng cũng vậy biết bao nhiêu tàu để mà cứu vớt vớt thuyền nhân à, ở ngoài biển tại vì họ chết ở ngoài biển đông quá nhiều họ vừa đói khát vừa lạnh vừa không có không có nước rồi say sóng rồi họ bị hải tặc cướp giết kinh hoàng lắm thời đó thì ờ, TV256 cũng ờ, đi vượt biên thì TV đi vào năm 1977 thì TV nhớ thì TV kể cho quý anh chị em là TV uh, 256 đi bằng uh, chiếc ghe mà vỏ lãi đó chiếc ghe mà gọi là máy đu tôm á máy đu tôm là là cái máy mà mình cầm ở trên tay á chứ nó không phải là cái máy mà nó đặt ở giữa cái cái tàu đâu tại vì cái ghe nó nhỏ lắm mình phải cầm cái máy đua tôm mà mình mình mới chạy cái chiếc tàu được mà máy đua tôm làm sao mà đi biển vào cái thời mà mà tháng 11 tháng 12 được cái thời mà biển động như vậy có thể tivi nói tivi thấy được những cái cơn sóng mà nó cao lên hơn cái nóc nhà nữa nó cao lắm mà nó mỗi lần cơn sóng đó nó ập xuống thuyền là lúc nào cũng có bốn người gọi là tát nước thường trực tát nước ra khỏi ghe thường trực gọi là coi như là 24 tiếng trên 24 tiếng thay phiên nhau rồi là tha, tát nước tất cả gia đình của TV256 13 người đi đúng 13 người tát nước thường trực luôn tại vì mình mình không tác là sẽ bị sóng nó nhận chìm thôi kinh hoàng lắm ai cũng thương yêu đất nước mình nói thật ai cũng thương yêu đất nước mình không có ai mà không thương yêu đất nước mình mà tại sao mình phải bỏ đi nếu mà nói mà mình bỏ đi là mình hèn nhát đó TV không đồng ý bỏ đi là mình thấy cái sinh mạng của mình đó nó trong vòng sanh tử rồi chỉ có những người can đảm mới bỏ nước ra đi can đảm vì mình mình không có thể sống được một cái chế độ mà cộng sản như vậy hoàn toàn mình không thể sống trong một cái chế độ cộng sản như vậy mình không có thể nào mà mình mình mình mình mình mình, mình chấp nhận được hết. Rồi, bây giờ uh, ờ, TV muốn uh, chia sẻ với anh với anh em uh, ờ, quý anh chị em đợi anh tí nha TV sẽ sẽ lấu lại cho quý anh chị em nghe toàn bộ uh, toàn bộ cái đoạn video này thì vì lại cái chỗ mà cũ đó đợi một chút xíu làm thế bây giờ bước sang cái đề tài thứ hai Hồ Chí Minh ở Việt giết Việt tại sao tại và sao TV 2 năm nói về cái, cái cái Hồ Chí Minh và Việt giết Việt Hồ Chí Minh nó sau này TV nghiên cứu rất là nhiều bài viết nhiều cái bằng chứng lịch sử thì TV thấy rõ ông Hồ Chí Minh là một người Tàu. Thành ra TV có viết rằng là, là Hồ Chí Minh có phải là gián điệp à, Trung Quốc. Cái bài viết đó hồi năm 2010 và TV khẳng định đây là một cái người Tàu. Chỉ có người Tàu á, thì họ mới tàn ác, họ giết một cái chủng tộc khác thôi họ giết cái chủng tộc Việt Nam tại vì hàng ngàn năm họ muốn thôn tính Việt Nam mà không được thành ra họ tạo dựng nên một cái ông Hồ Chí Minh là một cái gián điệp tàu để mà tàn sát người dân Việt Nam nó nhiều bằng chứng lắm thưa quý anh chị em TV hỏi quý anh chị em có ai mà chia đôi cái đất nước mình không có người Việt Nam yêu nước nào mà chia đôi cái đất nước mình đừng có nói rằng là đừng có nói rằng là uh, chia đôi để mà thống nhất sau này cái điều đó rất là tàn nhẫn mà Hồ Chí Minh đó làm cơ làm tên tình báo gián điệp của Việt Cộng uh, ý của Tàu Cộng của Mao Trạch Đông thành ra Hồ Chí Minh mới tuân lệnh Mao Trạch Đông để mà chia tàn nhẫn chia đôi cái đất nước của mình trong khi đó bác sĩ Trần Văn Đỗ bác sĩ Trần Văn Đỗ là đại diện cho phía mà Việt Nam Cộng Hòa đó đại diện cho ờ, ờ, chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm đó cũng tham dự vào ờ, hội nghị Geneva là ngày 20 tháng 7 1954 thì khi bác sĩ uh, Trần Văn Đỗ đó khi mà hoàn toàn không ký vào hiệp định uh, Geneva và bác sĩ Trần Văn Đỗ chỉ biết ôm mặt mà khóc thôi và Việt Nam Cộng Hòa treo cờ rủ trong 3 ngày là không có hoàn toàn không có chấp nhận cái không có chấp nhận ờ, gọi là hiệp định Geneva và cho rằng đây là hiệp định bán nước và Việt Nam Cộng Hòa thời ờ, Tổng thống Diệm cho đây là 20 tây tháng 7 đây là cái ngày quốc hận ngày quốc hận ờ, thưa quý anh chị em và TV còn nhớ như vậy người Việt Nam yêu nước không bao giờ muốn cái đất nước mình chia làm hai ở ngay cái cái sông Bến Hải vị tuyến 17 được thật là vô lý mình không biết cái dân tộc đại hàn sao cái dân tộc việt nam là phải yêu nước thôi nhất định không bao giờ chịu chia đôi cái mảnh đất của mình cả hai bên hết không có bao giờ đồng ý mà để mà mà những nước lớn mà áp đặt mình nhưng mà Hồ Chí Minh đã làm chuyện đó và Hồ Chí Minh TV chứng minh được rằng là họ chủ trương gọi là diệt Việt giết Việt tại sao TV nói điều đó Việc giết Việt đơn giản thôi vào năm 1968 à, thì lúc đó uh, à, à, TV cũng khoảng 13-14 tuổi thôi thì TV đi hướng đạo TV tham gia vào uh, hướng đạo là Boy Scout đó thì hướng đạo thì TV được uh, tham gia vào những cái uh, cái buổi mà tiếp xúc với những người dân người dân mà bị bị nã ờ, cái cái cái ờ, đạn mà pháo kích cường TV nhớ là 122 ly ờ, của những tên Việt Cộng bắn bừa bãi vào thành phố Sài Gòn vào năm 1968 mà bắn hàng tháng trời mấy tháng trời luôn đến nỗi là mà người dân phải uh, tạo những cái hầm trú hẳn ở ngay tại Sài Gòn và và bao cát rồi là lên giá khắp nơi tại vì người ta mua bao cát để mà làm uh, hầm trú ẩn tại vì mỗi lần mà Việt Cộng mà nó bắn lên á thì uh, có còi hụ tại vì người ta biết là cái viên đạn đó đó nó nó thuộc về uh, radar nó dò xét á Việt Nam Cộng Hòa có radar đó thành ra cái viên đạn mà nó bắn lên trên trời đó là radar nó làm uh, cho cái còi hụ nó hú lên và người dân chạy xuống hầm trước khi cái viên đạn nó nổ thì đó là cái cái những cái đầu đạn 122 ly và khi mà có mỗi ngày đều có như vậy hết và TV là hướng đạo thì uh, cuối tuần thì TV uh, ờ, được đi uh, đến uh, những cái chỗ mà uh, Việt Cộng nó pháo kích đó thì ờ, TV thấy rõ rằng là tất cả những viên đạn đó đều đến nhà dân thành ra đó là cái bằng chứng gọi là việc giết việc không có ai mà đủ mà nhẫn tâm mà đi đi giết đồng bào của mình bằng những cái trận pháo kích như thế thưa quý anh chị em không thể nào chúng ta chấp nhận được mà mà cái cái cái, cái hành động mà mà việc giết việc như như vậy rồi ngoài ra rồi còn có ném lựu đạn trong rạp hát nè rồi uh, có đắp miền nè uh, đắp mô nè uh, nó kinh hoàng như vậy nó chủ trương toàn là việc giết việc không à chứ phải mà nếu mà nó đánh vào những cái cơ sở quân sự của Việt Nam Cộng Hòa thì TV256 không nói nó sẵn sàng pháo kích vào cái trường học luôn đó nó pháo kích vào trường học để mà mà mà các em là bị chết hiểu không trường học tiểu học cai cai lẫy đó ở định tường đó quý anh chị em nhớ điều đó mà nếu không nhớ thì thì vào trong google mà tìm xem tất cả đó là những bằng chứng sự thật là việc giết việc mà không cần biết gọi là miễn là làm cho cái cái cái người dân phải sợ hãi thôi là những cái hành động đó là những hành động khủng bố giết giết dân đó hiểu không chứ đó không phải là là chiến tranh nó chiến tranh thì mình mình đánh mình đánh những cái quân đội chứ đâu phải là mình giết dân như vậy thành ra thứ sẵn hôm nay TV nghe cho quý anh chị nghe, nghe uh, cái cái cái clip này nha cái clip này nó nói về cái vấn đề mà người dân gọi là đang biểu tình ở, ở, ở Sài Gòn đấy nè yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam hôm qua thì có cái clip ở ờ, dân biểu tình ở ở ở Hà Nội thì hôm nay ờ, cũng có những dân biểu tình ờ, đang ở tại Sài Gòn nếu anh chị em thấy đó một cái đất nước như vậy đó là làm sao mà người dân biểu tình ờ, hàng ngày hàng th hàng tuần gọi là sắp 63 tỉnh thành đó thì làm sao mà đất nước mình yên ổn được nếu mà đất nói đất nước mình yên ổn là một cái điều sai lầm rất là lớn cái đất nước Việt Nam mình không có bình yên đâu nước đất nước Việt Nam mình phải thay đổi thì nó mới bình yên được không bao giờ có thể bình yên được với cái chủ nghĩa cộng sản vẫn còn nghĩ đó với cái tên đảng cộng sản vẫn còn nghĩ đó và dạ, TV muốn chia sẻ điều đó và dạ. bây giờ TV trở lại cái uh, coi như là cái đại nhạc hội mà để uh, chào mừng ông uh, ông Buôn nha đó họ rất là rất là sung sướng họ đàn họ là ờ, thống nhất trong cái cái cái sự vui vẻ chứ không phải thống nhất thống nhất bằng cái trại tù nha trại tù học tập cải tạo rồi kinh hoàng lắm bây giờ trở về ờ, cái ông Hồ Chí Minh mà mà việc giết việc thì ờ, sau này đó người ta phanh phui ra là Hồ Chí Minh đó phanh phui ra Hồ Chí Minh đó là một cái tên gọi là Hồ Tập quan ấy uh, ờ, Hồ Hồ quan tên là Hồ quan là thiếu tá uh, tình báo của uh, Trung Cộng. Hồ Quang uh, có thể là gọi là Hồ Tập Trương luôn cũng được. Thì uh, người mà đóng vai Hồ Chí Minh đó, mà ông mà Hồ Tuấn Hùng, Hùng đó là một giáo sư ở Đài Loan, ông cũng viết về cái bài mà uh, Hồ Chí Minh rồi là sanh bình bình khảo đó thì ông cho biết rằng là cái, cái người là Hồ Tập Trương là đóng vai thế cho Hồ Chí Minh à. À, một hơi nữa thì à, thì khi mà quý vị xem lại cái clip này thì chắc TV bỏ vào đó à, cái trang 79 của Hoàng Văn trí nha trang 79 à, của Hoàng Văn trí cũng nói là Hồ Chí Minh chết vào năm 1933 ở nhà tù Hồng Kông. Nó có hai trang lẫn một trang 54 với một trang 79 trong cuốn sách của Hoàng Giảng Chí được xuất bản 1962 ở Sài Gòn và TV có trong tay. Thì uh, ờ, TV chụp hai cái bức ảnh đó để mà có thể kèm sau cái tài liệu này để quý vị thấy rõ rằng là Hồ Chí Minh thật sự đã chết trong Ờ, nhà tù Hồng Kông với cái tên gọi là Nguyễn Ái Quốc. Uh, thì Nguyễn Ái Quốc chết trong mà tờ Daily Grapher ờ, của bên Anh cũng nói như thế. Đó. Thì chút xíu nữa thì sau cái đoạn clip này TV sẽ bỏ cái hình ảnh chứng minh lên cho quý anh chị em theo xem. Và thời buổi đó đó 1933 đó, thì chúng ta chưa có thuốc để mà diệt trừ cái bệnh ho lao bệnh ho lao á, thì TV hiểu về y học á, thì bệnh ho lao là do vi trùng cóc á, à, vi trùng cóc đó để giết người ta thì ờ, người ta mới khám phá ra cái thuốc gọi là streptomycin uh, streptomycin để diệt trừ cái vi trùng cóc rồi mới cứu được những người mà bị bệnh lao thì thời mà năm 1933 đó chưa có thuốc đâu thưa quý anh chị em thua chưa có thuốc để mà uh, trị uh, uh, trị cái vi trùng khóc là bắt buộc bắt buộc tất cả những ai mà bị bệnh lao á, đều phải chết nó nó là trong một trong cái tứ bệnh nan y thì TV nghĩ rằng là không có tài nào mà mà cái uh, ông Hồ Chí Minh mà có thể thoát ra cái chết cái bệnh bình lao ừ. khi mà ông dướng cái bệnh lao rồi thì ông chỉ có chết thôi chứ không thể nào mà ông sống được uh, khỏi cái trại tù Hồng Kông quý anh chị em cũng nhớ là rõ ràng những hình ảnh mà khi xưa của Hồ Chí Minh đó, là Hồ Chí Minh thường hay thắt cái cà vạt bận đồ tay biết bao nhiêu hình ảnh biết bao nhiêu hình ảnh TV thấy ờ, nói về Hồ Chí Minh là bằng áo vest, áo vest bằng đầu tay rồi thắt cà vạt đi dài tay mà tất cả những hình ảnh sau này của uh, khi mà Hồ Chí Minh mà lên cầm quyền á thì toàn là bằng đồ bùa bốn túi nó gọi là đồ đại cán đó đồ uh, của uh, của tàu á hiểu không nó quá rõ bằng chứng đi thành ra là uh, Hồ Chí Minh không còn bận đầu tay nữa không còn thắt cà vạt nữa là chúng ta biết rõ ràng là hai người rồi phải không nó rất rõ ràng là hai người mà cách cái Hồ Chí Minh mà cầm cây viết cũng vậy nữa cầm cây viết giống như cầm cây cọ vậy đó là cái cách cầm của người Tàu rồi Hồ Chí Minh lại ờ, không có rành ngôn ngữ Việt Nam viết một cái bản di chúc mà sai lỗi chính tả quá nhiều thì không thể là người Việt Nam được và viết những cái tiếng Việt mà bằng toàn là ký âm không à những cái ký âm cũng như là chữ chữ chữ Z chữ Z á rồi chữ F rồi chữ gì đại khái toàn là những những cái ký hiệu mà kiện ký âm đó là dùng cho người ngoại quốc họ họ dùng để mà họ học cái ngôn ngữ thì Hồ Chí Minh toàn là dùng những cái những cái ký tự như vậy để mà viết cái chữ Việt thì chúng ta thấy Hồ Chí Minh quả thật không phải là người Việt Nam là chính gốc đâu Hồ Chí Minh mới là, là thật là người Tàu rồi trước khi chết rồi ông muốn nghe một cái cô ca sĩ À, tàu để mà hát cho ông nghe, nghe nữa nó có nhiều chuyện lắm mà nhất là Hồ Chí Minh là khi mà đã làm uh, gọi là chủ tịch nước rồi đó đâu có dám uh, trở lại là uh, là quê hương Nghệ An của ổng đâu ừ. ở ở xã Kim Liên gì đâu nên mà đợi đến sau này đó sau này đó là anh và chị của Hồ Chí Minh là chết hết rồi không để bà thanh với cái ông kim á ông kim là anh của hồ chí minh đó là khi đã chết ngủm củ tỏi rồi mới về cái làng kim liên là là nó sai rồi hiểu không chứ sự thật mà nếu mà người ta thành danh đó người ta phải đến cái làng mà nơi người ta sinh sinh sống chứ không phải mà đến đến đợi mà mà người trong dân làng rồi là chết hết rồi mấy mấy chục năm rồi lúc đó rồi mới trở lại là làng Kim Liên điều đó rất là vô lý đúng không rồi TV cho quý anh chị em nghe cho nó hết cái đoạn này rồi trong khi đó thì ừ, nó thật ra đó TV muốn bàn về cái vấn đề mà chuyển sang cái đề tài thứ ba đó là thống nhất thống nhất đó, nói thật ra đó trong cái tình trạng bây giờ là cái cơ hội rất là lớn cho những nhà cầm quyền như là ông Nguyễn Phú Trọng ông Nguyễn Phú Trọng ông Nguyễn Xuân Phúc cần phải thống nhất cái đất nước này thống nhất trong cái tình yêu thương một cái đất nước như vậy đó nó không gọi là thống nhất được một cái đất nước mà ngày nào cũng có người dân biểu tình nữa đó không có thể nào gọi là thống nhất được 43 năm qua rồi TV nghĩ không không có thống nhất được cái lòng dân thống nhất các anh cộng sản đó các anh chỉ có thống nhất được cái lãnh thổ thôi chứ anh không có thống nhất được cái lòng dân ngay cả lãnh thổ các anh cũng bị mất mà các anh không giữ được mà hiểu không các anh đừng có đổ thừa là Việt Nam Cộng Hòa là mất Hoàng Sa chúng ta bị mất là mất chung thời buổi đó đó khi mà trung cộng chiến hoàng sa các anh cũng làm thinh rồi các anh đổ thừa là mất hoàng sa là của việt bị việt nam cộng hòa làm mất chính các anh cũng là người việt nam mà các anh lại đổ thừa cho việt nam cộng hòa làm mất trong khi các anh lại là là kêu gọi là là đồng ý cái sự chiến đấu của trung quốc đồng ý cái sự chiếm đóng của cái tên mà mà giặc tàu gọi là nó chiếm đất nước mình điều đó là thấy cái sự mà thô bỉ cái lòng yêu nước của các anh không có các anh chỉ có mua đồ gọi là là hán hóa cái dân tộc Việt Nam thôi đến ngày nay nó ra rõ lộ rõ cái mưu đồ mà hán hóa của dân tộc Việt Nam chứ sự thật đó các anh muốn thống nhất cái đất nước này nó rất là dễ không có khó đâu hãy nhìn đây hãy nhìn cái hình ảnh của của ông ông Kim với ông Moon đó bắt tay với nhau mà hãy nghĩ đến cái quê hương đất nước của mình hãy bắt tay đi bắt tay với những người đang ở trong tù á bắt tay với Nguyễn Ngọc Dương Quỳnh bắt tay với chị Trần Thị Nga giam hai người phụ nữ rất là tàn nhẫn khi họ có hai đứa con thơ như vậy mà chỉ vì cái lòng yêu nước của họ đâu có gì đâu có gì mà mà mà mà khó khăn đâu các anh đang cầm quyền mà đâu có ai mà bứng các anh khỏi cái cái cái cái cái địa vị quyền lực của các anh mà tại sao các anh không có đủ can đảm để mà thả hai cái tù nhân lương tâm này và hàng ngàn các tù nhân lương tâm khác nữa đừng có nói hàng trăm TV đã theo dõi cái cuộc đấu tranh này rất là nhiều và TV biết hàng ngàn người hàng ngàn người đang trong trại tù mà gọi là họ bị án vì cái vấn đề mà chính trị đó họ vì bất đồng chính kiến đó mà các anh giam trong tù đó rồi các anh là cho rằng tất cả những người này là thuộc vào tội hình sự những cái bộ mặt trơ trẽn và giả dối lừa gạt người dân của các anh đã bị bị lộ ra cho thế giới thấy rồi cái mặt các anh dày còn hơn cái tấm thớt nói thật đó mỗi lần mà tivi nhắc đến thì tivi có hai lên giọng mong quý anh chị em à, thông cảm nha nhiều khi mình chịu đựng không nổi chịu đựng không nổi những cái sự tàn ác của của cái đảng cộng sản việt nam này nó thô bỉ đến nỗi mà nó diệt nó diệt bỏ tất cả những nền tảng của cộng sản rồi nó lấy đi tất cả những nền tảng cộng sản nó bỏ vào sụp rác rồi nó không còn vô sản chuyên chính nó không còn nền kinh tế tập trung công nông trường nữa mà nó nhất định không thay đổi cái tên đảng cộng sản là làm sao tại sao nó sống cuộc đời mà mà thô bỉ như vậy một cái cuộc đời mà treo đầu dây bán thịt chó như vậy để người ta có thể sỉ nhục vào nó người ta sỉ nhục vào đó là những cái thằng vô liêm sĩ vô liêm sĩ treo đầu dê bán thịt chó và toàn dân có thể sỉ nhục nó bằng điều đó nếu các anh không còn là cộng sản rồi các anh đã dẹp bỏ chủ nghĩa cộng sản rồi các anh đã không còn được một nền kinh tế tập trung công nông trường hợp tác xã nữa rồi các anh không còn phải là vô sản chuyên chính nữa rồi thì các anh phải đủ can đảm dẹp bỏ cái đảng cộng sản xóa sổ cái đảng cộng sản thì các đất nước mình yên vui biết mấy thưa quý anh chị em thả hết tất cả những tù nhân chính trị và kêu và và và thay đổi cái tên đảng cộng sản các anh phải làm điều đó đừng có để toàn dân coi anh là những những tên vô liêm sĩ và toàn dân có thể chỉ thẳng mặt các anh rồi những tên trao đầu dơi bán thịt chó Khổ cho cái dân tộc này Cái thiệt mình không muốn nói Mà mỗi lần mình muốn nói đến là Thì mình phải nóng giận thôi Mình là con người mình chịu không nổi Mình thấy những cái tội ác của người những người cộng sản đã đến mang đến cho cái dân tộc Việt Nam này mình chịu không nổi thưa quý anh chị em và mình thấy cái sự thống nhất nó rất là dễ dàng nó đơn giản thôi thay đổi cái tên đảng cộng sản và thả hết tất cả tù nhân ờ, chính trị đó là thống nhất đất nước thống nhất thật sự thống nhất trong tình thương yêu làm ra một cái đạo luật đi làm ra một cái đạo luật rồi là chống kỳ thị Nam Bắc chống kỳ thị Cộng sản quốc gia nếu mà các anh sợ hãi đó chứ sự thật đồng bào không bao giờ mà trả thù các anh nếu mà các anh thật tâm các anh thật tâm gọi là thay đổi thì không có đồng bào nào trả thù các anh hết đó các anh là những người đánh những người mà đánh những người mà ngã ngựa chứ đồng bào Việt Nam đó TV nghĩ là không có đánh những người ngã ngựa như các anh đâu nếu mà các anh thật sự mà muốn thống nhất đất nước thống nhất trong tình thương yêu đồng bào cũng sẽ tha thứ cho các anh dẹp bỏ đảng cộng sản đi đừng có đánh lận con đeo như vậy rất là tàn nhẫn rất là tàn nhẫn sau khi biết bao nhiêu lần đổi tiền vẫn dùng cái tiền ờ, của Hồ Chí Minh và tên Hồ Quang để mà làm cái đồng tiền Việt Nam rồi bây giờ cho cho giặt tàu đó xài cái tiền tàu ở trên đất nước của mình nữa thì còn cái gì nữa rồi cho tiền giặc tàu đó, rồi là chiếm đóng những cái cái cái, cái ba đặc khu như vậy còn cái gì nữa cái mảnh đất mình cho tàu nữa là xả thải chất độc đầy ở trên quê hương của mình thì còn cái gì nữa tàn nhẫn tàn nhẫn vô song luôn thấy người ta cái đất nước người ta vui mừng không đây là mới là thống nhất thật sự đó thống nhất trong cái sự vui mừng chứ không phải do thống nhất như các anh người ta thống nhất trong cái sự vui mừng cả hai quốc gia Nam Hàn và Bắc Hàn hiểu không nhắc lại nha không có vụ mà mà mà mà gọi là Hàn Quốc rồi Bắc Triều Tiên nha toàn là những chiêu bài là bịp bợm không à để người dân tưởng là hai quốc gia tưởng rằng là hai quốc gia thì đâu có so sánh được trong khi họ cùng một dòng máu họ cùng là một quốc gia với nhau mà người dân đó người ta dân người ta, ta phân biệt được tại sao cái thằng uh, Nam Hàn nó giàu quá xá giàu mà Bắc Hàn thì nó quá nghèo đi là người ta biết rằng hai cái chế độ đó phải chọn cái chế độ nào rồi chọn cái chế độ tự do chọn cái chế độ Nam Hàn cái chế độ đó tự do ngôn luận hiểu không cái dấu chế độ mà nó gọi là tư bản đó tư bản TV nghĩ là TV sống nước tư bản này nước Mỹ mà TV chẳng biết nó là cái chủ nghĩa gì nữa nó không phải là chủ nghĩa nó là một cái đời sống bình thường tự nhiên thôi nó sống tự nhiên thôi không biết nó có chủ nghĩa gì nữa TV không có phải theo chủ nghĩa gì hết á mà nó tự nhiên thôi TV muốn nói gì là TV nói hiểu không không có ai cấm cản những cái lời phát biểu của TV256 hết nó sống rất là tự nhiên ừ. còn mình nói ra thì bị uh, uh, tuyên truyền chống phá chống phá nhà nước uh, xã hội chủ nghĩa tuyên truyền uh, chống lãnh đạo hiểu không lãnh đạo làm sai tôi có quyền chỉ trích tôi có quyền nói chứ phải không làm sao mà có cái điều luật gọi là kỳ quái như điều luật hai hai năm tám đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ mình thấy nó bá đạo không nó chưa bao giờ có quyền tự do dân chủ đó mà nó nói mình lợi dụng quyền tự do dân chủ nó có quyền tự do lên dân chủ hồi nào nó có dân chủ hồi nào nó là chỉ là có một đảng đảng cộng sản cai trị đất nước nó nằm trong điều bốn hiến pháp nữa rồi nó dân chủ chỗ nào dân chủ là phải công bằng chứ dân chủ là phải có đa đảng mới gọi là dân chủ chứ dân chủ mà một đảng thì làm sao gọi là dân chủ phải không bởi vì mình giận lắm mà mình thấy việc thống nhất này nó rất là dễ nó không khó nó không khó tí nào hết á nó chỉ có lòng can đảm thôi khi mà mình biết là mình đã sai lầm rồi mình đã mang cái chủ nghĩa cộng sản tà tàn độc đến đất nước mình và ngày hôm nay tổng thống trump chuẩn tuyên bố trước cái đại hội đồng liên hiệp quốc rằng là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phải cần phải bị thế giới lên án loại trừ ra và ngày hôm nay mỹ đã đang đào chiến rồi đem máy bay b 52 rồi đến đến cái vùng trời mà mà biển đông của chúng ta là chúng ta biết rồi là đến cái ngày giờ của của các anh phải ra đi rồi các anh bữa hôm nay là 10 tây tháng 2 tây tháng 10 các anh họp gọi là bộ chính trị đó các anh họp khẩn bộ chính trị và 10 tây tháng 12 10 tây tháng 2 này bữa ngày hôm nay nè TV mong rằng những những cái sự lên tiếng của TV mà có được chỉ cần một ông nghe thôi một ông trong bộ chính trị hiểu ra được cái sự thật là cần phải thay đổi cần phải thay đổi cần phải giải tán cái đảng cộng sản để mình trở thành một cái người mà không có bị gọi là thứ vô liêm sĩ treo đầu dây bán thịt chó nữa hiểu không hãy nghe và và nhận định những cái điều mà sai lầm mình đã làm đối với dân tộc Việt Nam này tội ác của các anh nó đừng có tiếp tục cái tội ác của các anh là giam cầm những người yêu nước như vậy nữa giam cầm tất cả những biểu tình người biểu tình yêu nước các anh phải thả ngay tất cả những người mà biểu tình yêu nước đang bị các anh giam cầm thả ngay chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thả ngay chị Trần Thị Nga Thả ngay à, à anh à, Trung tá Trần Anh Kim, anh Lê Thanh Tùng, biết bao nhiêu người mà quý vị đang giam cầm nữa. Hàng ngàn quý vị, hàng ngàn người đang bị quý vị giam cầm. Hãy thả ngay hết thì cái đất nước mình mới thống nhất trong hòa bình, trong yên vui được. Phải không? Và hãy ông Hồ Chí Minh ông Hồ Quang lấy xác của ông ông ông ông cứ thực hành thực hành cái cái cái điều di chúc của ông ông muốn uh, đốt xác của ông hãy đốt xác của ông hiểu không chứ đừng có để ở, ở trong mà mà mà mà mà lăn như vậy đó là nó đi ngược lại uh, truyền thống gọi là ngàn đời của dân tộc Việt Nam của mình dân tộc Việt Nam của mình là không có ai mà chốt chết mà phơi xác giống như Hồ Chí Minh được người ta phải đem chôn không Hồ Chí Minh không có cái cái cái cái cái cái cái, cái quyền hành gì mà để để đi ngược lại những cái những cái nghị định sau này những nghị định sau này tại sao mọi người phải đem chôn mà Hồ Chí Minh lại không đem chôn tại sao vậy Đúng không đừng có đi ngược lại cái truyền thống cái văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam mình Đúng không phải đem chôn Hồ Chí Minh hoặc là hỏa tán theo cái nguyện nguyện ước của ổng đi theo cái nguyện ước của ông Hồ Chí Minh đi phải hỏa tán đi thì đất nước mới yên bình được Thấy không dứt bỏ cái chủ nghĩa cộng sản bằng cách thay đổi cái tên đảng cộng sản Việt Nam đó là cái điều mà mà TV nghĩ rằng điều dễ thực hành nhất hiểu không xóa bỏ cái điều 4 hiến pháp là cái điều bất công một cái hiến pháp là người ta tạo ra cái luật để mà mà đem lại cái sự công bằng bình đẳng cho tất cả mọi người dân mọi đảng phái mà một cái điều 4 hiến pháp nó nó nằm trình in đó nó bất bình đẳng như vậy tại sao chỉ có một đảng là được quyền lãnh đạo cái đất nước này thì rõ ràng là nó bất bình đẳng rồi tại sao những đảng phái khác không được quyền ờ, cầm quyền thì nó quả thật nó bất bình đẳng là những điều mà mình sai trái với luật pháp thì mình phải xóa bỏ nó tất cả những điều gì mình thấy mà cái hiến pháp mà nó có những điều luật sai trái thì mình phải can đảm dứt bỏ nó loại bỏ nó ra khỏi hiến pháp đó điều 4 hiến pháp phải bị vứt bỏ và sọt rác đừng có để nó trong hiến pháp nữa nó bất bình đẳng rõ rệt như vậy thì mình phải phải loại bỏ nó thì đất nước mình mới thống nhất trong trong uh, an bình được Dạ yeah. uh, TV26 uh, nghĩ là chắc cũng uh, đủ để mình uh, chia sẻ rồi à, bây giờ TV còn ờ, vài phút nữa TV cho nghe lại cái sau cùng thôi rồi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe rất nhiều và chia sẻ chia sẻ đoạn video clip này đến mọi người dân